Thưa quý vị, vào chiều ngày 5 tháng 4, một chiếc máy bay số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc đã gặp nạn ở vùng biển giáp danh Hải Phòng và Quảng Ninh. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Tính đến thời điểm sáng ngày 6 tháng 4, 4 trong số 5 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Và theo lời kể của người cứu vớt các nạn nhân cho biết, lúc trực thăng gặp nạn, người này cùng nhiều ngư dân xung quanh đã chứng kiến và nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Lời kể của người vớt các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm vịnh Hạ Long theo thông tin của công ty du lịch bay miền Bắc, vào chiều ngày 5 tháng 4, một máy bay trực thăng dịch vụ của đơn vị sau khi cất cánh một thời gian, đã mất tín hiệu liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của Trung ương, thành phố Hải Phòng và quân khu 3 nhanh chóng tổ chức triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, máy bay trực thăng đã bị rơi tại khu vực giáp danh giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Danh tính các nạn nhân trong vụ máy bay gồm có 5 người, là đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công, và 4 hành khách gồm Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, Phạm Thị B, sinh năm 1958. Cả 4 hành khách đi trên chuyến bay này đều có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay gặp nạn là loại Bell 505, số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh vào lúc 16 giờ 56 phút và mất liên lạc vào lúc 17 giờ 15 phút. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, công ty trực thăng miền Bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Vào lúc 19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được hai nạn nhân cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải khoảng 3 km. Liên quan tới vụ trực thăng Bell 505 rơi ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng làm 5 người gặp nạn, anh Đê, chú ở xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, người vớt hai nạn nhân xấu số cho biết. Tôi là người chứng kiến vụ máy bay rơi và vớt hai nạn nhân tử vong cùng các mảnh vỡ của máy bay. Phần còn lại của chiếc máy bay, tôi đã đánh dấu vị trí để lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận. Theo anh D, các nạn nhân mất tích còn lại khả năng bị mắc kẹt bên trong máy bay đang chìm dưới biển. Vào dạng sáng ngày 6 tháng 4, thủy triều đã rút nhưng lực lượng chức năng khó khăn trong việc trục vớt phần còn lại của máy bay do lo sợ nạn nhân bị trôi ra ngoài. Anh D cho biết thêm, lúc chiếc Bell 505 gặp nạn, anh cùng nhiều ngư dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn. Đến thời điểm 1 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 4, một người tham gia cứu hộ cho biết, trong quá trình thợ lặn tiếp cận Bell 505, phát hiện một nạn nhân ở bên trong cabin của máy bay. Khi kéo lên thì xác định đó là phi công Chu Quang Minh. Anh D, người chứng kiến máy bay rơi cho biết, anh cùng lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm. Tôi dự đoán nạn nhân còn lại trong quá trình máy bay rơi không còn nguyên vẹn. Trong sáng nay, tôi sẽ tiếp tục ra hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, xác định vị trí để thợ lặn tìm những người còn lại. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 4, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác của chiếc máy bay Bell 505 chìm dưới vịnh Trà Bầu, Hải Phòng. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai hết sức trách nhiệm. Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện. Trong đó, lực lượng của tỉnh Quảng Ninh là 17 phương tiện tàu, xuồng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi. Thưa quý vị, hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tìm kiếm nạn nhân còn lại. Các thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong bán kính 1 km. Được biết, có nhiều mảnh vỡ máy bay rơi ở nhiều vị trí khác nhau, cho thấy máy bay đã phát nổ từ trước khi rơi xuống nước. Chính vì vậy mà việc xác minh chính xác tọa độ máy bay bị nổ sẽ giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Hiện việc xác minh nguyên nhân máy bay rơi phụ thuộc vào việc tìm thấy hộp đen của máy bay. Sau khi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc Binh đoàn 18 rơi tại khu vực biển giáp danh với xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trên máy bay có 5 người, gồm đại tá phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách quốc tịch Việt Nam. Vào tối ngày 5 tháng 4, đoàn công tác cơ động của chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có mặt tại Hải Phòng và khẩn trương lên tàu SAR-411 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ra hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi. Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650 cùng 5 người gặp nạn khi đang bay trên vùng biển giữa quần đảo Cát Bà, Hải Phòng và đảo Tuần Châu, Quảng Ninh, Trung tâm đã ngay lập tức phối hợp với Đài Thông tin Duyên Hải Hải Phòng phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp cho các tàu thuyền hoạt động tại hiện trường cảnh giới, báo cáo khi có phát hiện, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương, đề nghị huy động tối đa lực lượng tại chỗ Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SR411 thường trực tại Hải Phòng lên đường đi cứu nạn. Liên quan tới vụ tai nạn trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm kiếm mọi biện pháp và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, giả soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay các hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn, tăng cường quan sát, phối hợp, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện thiết bị trục vớt, cứu hộ, các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với Bộ Quốc phòng, đảm bảo công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không. Thưa quý vị, hiện 31 tàu các lực lượng quân đội và tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng vẫn đang thực hiện tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy nạn nhân xấu số, số còn lại. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 5 tháng 4, sau khi sự cố máy bay tại vùng biển giáp ranh Hải Phòng Quảng Ninh xảy ra, tên ca sĩ Đen Vâu bất ngờ được nhắc đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Được biết, chiếc máy bay Bell 505 có số hiệu VN8650 bị rơi chính là chiếc trực thăng đã xuất hiện trong MV Trời hôm nay nhiều mây cực được ra mắt năm 2020 của nam ca sĩ. Lúc gần 22 giờ cùng ngày, nhiều cư dân mạng phát MV không còn tìm thấy trên nền tảng YouTube, gỡ bỏ từ khóa MV, YouTube thông báo video không có sẵn và đây là video riêng tư. Điều đó có nghĩa Đen Vâu đã đưa clip về chế độ riêng tư, không để truy cập với công chúng. Đây được xem là động thái bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số. Nam ca sĩ Đen Vâu cho biết, vào lúc 21 giờ 02 phút, anh nhận được thông tin về vụ tai nạn máy bay trên. Khi nghe tin xong, chúng tôi rụng rời tay chân và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải khóa ngay MV lại vì nghệ sĩ và ekip không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này. Đồng thời, nam rapper cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Một fanpage thông tin lớn cho rằng hành động của Đen Vâu là động thái bày tỏ sự thương tiếc đối với toàn thể tổ bay cũng như những hành khách xấu số. Bên dưới bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, họ cho đây là cách ứng xử nhân văn của Denvo. Nhiều khán giả cũng chia sẻ với nỗi đau của các gia đình nạn nhân. Trời hôm nay nhiều mây cực là bạn rap dài tắm.